trong trong thể hình nữa nó chỉ có hai bài tập thôi bạn chỉ cần tập hai bài này thôi là vú nó ok rồi thì bây giờ ví dụ như các bạn còn tiền các bạn thuê bt bạn sai nó được đúng không đó nhưng mà một ngày nào đó các bạn hết tiền các bạn vô phòng tập tự tập chết mẹ các bạn nhìn là các bạn công bằng với duy nguyễn không dám tuyên bố một câu luôn gamer việt nam nợ duy nguyễn một lời xin lỗi duy nguyễn là một trong những người rất tự hào đó là duy nguyễn tập tạ rất đẹp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 chào các bạn đến với chương trình Vlog Thực Hành nha Tâm sự với các bạn Là một người giám đốc như mình đó Công việc rất là bận rộn Nhiều khi tập gym không được như các bạn đâu Nó cố gắng dữ lắm luôn á Thì á Một ngày tập được 2 tiếng Đó là thật sự á Cố gắng lắm Chứ nó áp lực cực kỳ mấy bạn Bởi nhiều khi á, có những cái nỗi đau đó các bạn đâu có hiểu đâu các bạn ờ thấy ở Duy Nguyễn nhiều tiền này nọ ở Duy Nguyễn chém gió đồ Duy Nguyễn đam trổ tre đồ nó các bạn nghĩ là sướng không có sướng đâu đằng sau là nỗ lực tuyệt vời trong phòng game nên nhiều khi á tâm sự với các bạn luôn nhiều khi nói chuyện với mấy thằng sóc chó đó tôi nói đó nó tối ngày nó game là đam mê cái nó ngồi nó cà khịa xong ăn mì tôm thấy mẹ luôn cái mình hỏi nó ê bạn game là đam mê bạn hy sinh được nhiêu cho game rồi bạn nói nghe như đúng rồi vậy hả chẳng qua đâu bạn ờ, nó rảnh quá <laughs> bằng thất nghiệp không có chuyện gì làm mà đi tập game tới bận cho bằng cà khẹ với mình nữa mình tâm sự với bạn luôn đó game chính là đời tôi đã đánh đổi tất cả bỏ hết tất cả để đến với game đó làm công việc gì bận rộn cỡ nào cũng game tập tạ nhiều khi mẹ xui xui vô trúng cái phòng cù bắp đứt cáp lỗ đầu máu chảy ròng ròng vẫn tập game đúng không đã đã bao nhiêu năm trời rồi bao nhiêu cái mùa xuân rồi bao nhiêu cái ngày mùng 1 tết rồi vẫn tập gym đó các bạn có làm được cái chuyện đó hay chưa đúng không một thằng giám đốc bận trăm công nghìn việc nó ngồi nó điều hành nó quản lý bao nhiêu team nó vẫn tập gym và nó vẫn quay video cho các bạn để rồi các bạn ném đá nó đúng không các bạn nhìn là các bạn công bằng với duy nguyễn không dám tuyên bố một câu luôn gamer việt nam nợ duy nguyễn một lời xin lỗi thật ra nó thẳng luôn không có ai mà bỏ nhiều tiền mà đầu tư media vô hai thằng quay phim một thằng support hai thằng dựng trên kia để làm những video free cho các bạn xem để rồi các bạn ném đá và bây giờ đây đang là buổi trưa văn phòng ngày thứ ba đó biết bao nhiêu trăm công nghìn gì điện thoại nó rung ten ten ten nãy giờ kìa nhớ nha coi video không có ném đá nha chưa có thằng giám đốc nào mà nó cầm trong tay một lượng tiền khổng lồ mà nó sống giản dị như các bạn wow. và để các bạn nhìn mặt với nó nhất là mấy thằng phản động bực mình tập gym mà dính phản động nữa nó bất xúc quá bạn <coughs> bị mệt chút <coughs> thôi nhẹ giọng lại nha rồi thế giới này nó phát triển là nhờ những thằng làm biến, đúng không nhờ những thằng làm biến, những thằng làm biến nó luôn suy nghĩ ra cái cách nào đó để nó phát minh ra cái này cái kia để cho thế giới phát triển và trong game cũng vậy đó bây giờ duy nguyễn bận quá rồi duy nguyễn cũng làm biến luôn nữa tập không có như hồi xưa hồi xưa bào sức trâu ra tập còn bây giờ tập bằng não đó tập để cho nó vô tiền mấy bạn wow. với tập những cái gì mà nó quan trọng nhất là gì phục vụ cho triết lý nghiêm dành cho cuộc sống không các bạn sẽ nghĩ rằng a à, thằng Duy Nguyễn ngồi đây chém gió và thằng Duy Nguyễn ngồi đây nói nhảm đó là suy nghĩ của các bạn và bây giờ tôi làm theo cái suy nghĩ của tôi tự hào chưa vũ vũ vũ đúng vậy ngon rồi đó da dẻ đẹp trai hồng hào quan trọng là ngực có đều tại vì video này up lên youtube không dám cởi đồ dạo này youtube nó khó lắm bạn nhất là mấy thằng anti fan đó nó hay nó rì bọt vô clip set chuyên gia luôn nó canh nó canh áo nào mình mặc đồ mà hở vú nó rì bọt nên không có xô vú được trong cú này đó nhưng mà bây giờ chia sẻ cho các bạn trong trong thể hình nữa nó chỉ có hai bài tập thôi bạn chỉ cần tập hai bài này thôi là vú nó ok rồi wow. không cần phải nhiều đương nhiên mình biết nhiều là tốt nhưng khi mình sử dụng trong từng cái hoàn cảnh cụ thể mình nên tập cái gì cho nó ok đó nguyên tắc của duy là đâm beo quan trọng hơn ba beo à, tại sao tại vì đâm beo nó thể hiện cái chất chơi nhiều hơn đâm beo nó thể hiện cái độ khó nhiều hơn và đâm beo là một cái gì đó chúng ta phải trải nghiệm để chúng ta le lối với đời à, và ngày hôm nay duy 34 tuổi sáng chưa ăn sáng đói bụng thấy mẹ luôn giải quyết đóng công chuyện mới sạc tụi nó đóng ba phòng luôn phòng marketing nè phòng kế toán nè phòng sale nè đó nên tâm trạng cũng được tốt lắm nên quay video này nhiều khi có sốc sốc cái nào đó thông cảm giùm anh nha thôi bây giờ là chia sẻ demo cho các bạn chia sẻ các bạn tập hai bài với hai cái tập đúng không tại vì đời mà lên voi xuống chó bất thường mấy bạn giống như con tự nhiên tháng kia vô mấy vài chục tỷ con tháng nọ nó cũng bay mẹ nó vài chục tỷ luôn đời mà khó nói lắm thì bây giờ ví dụ như các bạn còn tiền các bạn thuê bt bạn sai nó được đúng không đó nhưng mà một ngày nào đó các bạn hết tiền các bạn vô phòng tập tự tập chết mẹ vậy thì trong hoàn cảnh nào tôi cũng phải tập được tôi thuê bt vẫn tập được mà tôi tự tập chết mẹ tôi giờ tập được vậy thì chúng ta áp dụng như thế nào vào cái bài đẩy ngực quyền thoại đẩy ngực theo phong cách của di nguyện di nguyễn là một trong những người rất tự hào đó là di nguyễn tập tạ rất đẹp nó nó động, toàn động tác tập tạo như đẹp đó bạn nhẹ nhàng khoan thai wow. không có tập mà nhăn nhó như chết cha chết mẹ đúng không phiêu linh cảm giác là có nhưng mà tập tạ là nó nhẹ nhàng nó khoan thai nó thể hiện được một sự ý thức cao trong phòng gym nha rồi bây giờ giả sử tình huống một thuê bt cu vô là tạ cho anh cu đó bt để xây vặt thôi men mà thằng này nó nhà làm nghề bt thiệt nha <laughs> đó cái này có có bt sport là ok rồi nhưng mà bây giờ anh dày mấy em bt sport là nó lên cho mình thôi chứ nó không cần nó đỡ nó không cần nó đỡ các bạn kêu nó đỡ cũng được tùy thích thôi à nhưng mà bây giờ duy quay video này trong cái hoàn cảnh tự nhiên không cần nó đỡ mày bạn nhiêu đây giới thiệu trân trọng giới thiệu với đồng chí một cục 40 kg bảo đảm giang hồ chơi được cái mức này đếm cho đầu ngón tay wow. không tin làm thử đi mấy em đúng anh cũng khuyên mấy em dám trải nghiệm luôn á làm thử đi 40 kg lên nha mà nói nãy giờ mệt lắm mày ê pha pha pha súp rồi phải không cái này phải có súp bbt mới chịu nổi nha má không tụt đường chết bà luôn nè tinh thần cũng quan trọng cái đây không phải là video hướng dẫn tập luyện duy đã hướng dẫn các bạn tập này rất là lâu rồi ba bốn năm về trước và bây giờ chúng ta trải nghiệm nè chứng minh rằng sức không bị mất theo thời gian ghim phục vụ cuộc sống là mãi trường tồn cho dù bạn sống như thế nào bạn ăn như thế nào nhưng mà cái cái cái cái ngạo khí trong phòng gym nó vẫn là ngút ngàn nha các bạn Mày Mày Mày bốn chục ký thôi mà có gì là phải sáng bây giờ tụi em giả bộ thách anh đi anh lên 45 ký luôn chơi không không được gì được cái láo thôi có thách không sẽ thách được không ai nói thách kìa lên 45 kg cho anh luôn nè thằng thằng quay phim láo dám thách anh hả mày chết mày nè con ủa anh để được tháng em lấy lương nha nha ngon nhiều khi các bạn giới thiệu bạn luôn nói chung là có mấy thằng nó ăn que phe tới hình á lúc mà nó có bt nó ho ghê lắm tới hồi mà nó hết tiền nó thuê bt rồi nó tập như bd vậy đó mấy em ừ cái cái đó là không nên nha chúng ta sống chúng ta phải khiêm nhường còn bây giờ cái hoàn cảnh này duy sẽ thực hành cho các bạn thấy là một bên là 45 kg nha mà tự solo từ a tới z cái kỹ thuật solo nó rất là quan trọng các bạn nó rất là quan trọng đòi hỏi bạn có phải có lưng khỏe đó mà bạn phải có được một cái body nó khỏe toàn diện các nhóm cơ nữa mà muốn làm được chuyện đó đó thì có hai cách một ở gần tới bbt đóng tiền tập còn hai á ở xa đó thì lên mạng coi Duy Nguyễn Kim Phổ uống súp BBT ok nha tại vì Duy Nguyễn hướng tới một cái gì các bạn hướng tới một sự toàn diện tánh Duy Nguyễn tham lắm cuộc đời này cái gì phải toàn diện hết đó. trong đó có thể hình bây giờ nó thật sự với bạn để lên được cái mức này bạn kiếm hiếm lắm hiếm cực kỳ luôn á nó đẩy được cái mức này thì cái mẹ cha con nó mặt nó nhân ớt không có giỡn đâu tại sức mạnh nó là sức mạnh ảo đúng không sức mạnh ảo sức mạnh người ta dâng tới mỏ đạp thôi chứ còn cái sức mạnh mà từ a tới z để đều ba đi hiếm lắm cái tập nói nhiều nó tê tay quá Ê, cái thằng này nó lên sai rồi nè vậy không lên được mà tập gì hơi chém gió nha các bạn nhiều khi nói nói chứ lên được đừng cười nha lâu quá không chơi này thiệt lâu lắm mọi người đó giám đốc mà tập tạ sai nhân viên nó lên tạ không không có chơi với cái này nè nhìn nha nhìn nha nè thấy chưa thấy chưa deadlift nè chu đích ra lên để vô nặng lắm thấy không dứt vô cái này cũng dứt vô ngồi xuống nè ha cú này thôi là gắt rồi đó tập trung không giỡn nha mẹ má không giỡn sinh mạng mà được nó phèo rồi nó phèo chết luôn đó năm chục thoải mái Nguyễn già có khỏe không hả mấy em test như anh đi mấy em tạ là niềm vui mà đam mê mà vô ủa mà giờ xuống sao ta cái mày xuống sao ta nè hi một tay thôi đó thường lắm mới chỉ nha ê đăng ký bản quyền nha chiêu này thằng nào học là phải tác như nguyễn vô cái này hai tay đó đổi ghế cho anh chị ngang đi em khỏe không nói chuyện có đứt hơi không cái mặt có ăn ớt không hả tập không nổi đường ham tập nặng mấy bố chỗ tạ đùng đùng vô nhân quá cái chỗ này đó mấy em là cái kỹ thuật tập nha không phải là di nguyễn tự nhiên mà tập trên rồi xong rồi ngang đâu nha mà di nguyễn tập thì mỗi cái là hai set thôi nó đủ rồi giờ chơi theo trường phái làm biến mà đúng không tập chi nhiều mệt tập nghèo là ngu đúng không mình tập cho nó khỏe thôi mình vô phòng gym mình tiết kiệm thời gian thôi mình tập nhanh đi đó xong rồi mình về nhà mình kiếm tiền vậy nó mới được nghe khuyên mấy em thật sự luôn á khi nào các em chọn gym là nghề thì anh sẽ tư vấn cái kiểu khác còn các em chọn gym là đam mê bỏ đi các em chọn gym phục vụ cuộc sống theo anh đó trường phái vượt của Duy Nguyễn là trên là giữa nha nhớ vậy đi mà chơi dumbbell thôi chơi dumbbell là nó dày luôn cái cạnh ngực trong khích vậy nè nó đã lắm còn chơi ba beo không thua ba beo chẳng quá chơi chơi thôi chứ tác dụng nó chắc bằng được chừng 1 phần ba dumbbell à đó là lý do mà mình thấy ông TH order đầu tư dàn dumbbell cực khủng mà ba beo thường thôi hai máy ba beo đủ rồi lên cu tao thuê mày 600 ngàn một giờ mà vô mày ngồi mày nhìn vậy đó hả ở trong này mày tao đuổi việc một giờ gọi quên quên tao không gia hạn hợp đồng mày giờ đó nói chung á các bạn tập mà như duy rồi không cần dạy á thì mướn mày bt oxin thôi đúng không o, bt oxin giờ ba trăm hay bốn trăm gì đó mướn nó vậy đó còn không bạn đi vô bạn điêu với thằng chủ bạn nói giờ tao mướn bt tao cần cái tao gò thôi tao không cần nó đẹp trai mà tao cũng cần nó giỏi nữa chắc giá đó năm chục thì chứ bộ trời đất ơi mày cười con khỉ gì mẹ nó bây giờ người ta nói mày nè sống á cái đầu nó mới giàu cục cơ là nó ngu đương nhiên lao động cơ bắp thì nó phải nẻ rồi mày cười cái gì nó mướn mày là hên rồi đó không mày dọn tạ luôn tháng 5 triệu mày ở ờ, đó xào xào tật bực mình với em mình đang quay video mình ờ, thể hiện cái nhiệt huyết ờ, đam mê game đồ mấy thằng khốn nạn nhân viên nó ngồi nó cười đẻo đâm sau lưng các bạn sao đuổi nó luôn đó chứ vô <coughs> nè cái này nhẹ nè nhẹ nhưng mà phải chắc nha hai tay nè ngã ra ngã ra nè xong rồi lên nè ủa mày chơi 45 luôn ác hả mày đậu xăm nhau má nó chết mẹ rồi tên nằm trên cung rồi giờ sao tê tê quá quen rồi mấy bạn ơi bảy tám cái kỹ nãy giờ là biến làm cái chính dã man tập gym là thói quen vui vẻ thoải mái thôi để ngang xuống một chút anh biểu diễn solo của em em để như vậy đâu được để ngang vô hay mấy bay thấy da tao đẹp không à, da này đi vô massage cởi đồ ra một cái mấy em nói thôi anh mặc vô đi thôi sao dạ em nhìn em mẫn cảm quá da cũng đẹp hơn em mà body cũng đẹp hơn em nữa ba dòng gắt hơn em nữa em ăn cái gì bây giờ anh nhiều khi cũng thấy ngại ngại nhưng mà biết sao giờ tại vì nói về sức khỏe nói về nhan sắc thì chúng ta cần phải chăm lo cho nhan sắc chúng ta ok đúng không suốt cuộc đời không rượu bia thuốc lá đó da nó mới đẹp đúng không ăn uống này nọ xúc xiết phải đều đều hòa đúng không không có uống niễn có mấy thằng nó uống protein không à nó không uống mấy cái đồ lọc đâm ra mặt mụn không đúng không mà tập gym đẹp cho mấy cái mặt mụn là thấy thua rồi là thấy thua rồi thằng kia đó. không bây giờ bạn nhìn thấy mang showbiz đâu cái tướng nhìn nháy bán được cái mặt không à wow. mà trời đất ơi nó làm mv nè mv đấy một đêm thôi hai mươi mấy triệu view gặt lắm nên thôi đầu tư cho sắc đẹp cho nó đúng cách nha mấy em rồi bây giờ là solo wow. tất nhiên bài này dễ tập bài nãy rồi nói làm gì nữa đúng không đáng lẽ là cái video này không cần quay tại vì hồi nãy ngực trên đó mà di phan cái cũng nhẹ nhàng thì ngực ngang là cái chuyện cũng đơn giản hơn nó không ngực trên nó sẽ yếu ngực ngang chắc chắn thứ nhất xét về vị trí ghế nó chống mặt thứ hai là xét về cái độ lớn độ lớn của cơ nó không bằng thấy không nói chung ở đây là cái gì đang chia sẻ các bạn là cái gì ngọn lửa bạn tập gym mà phải có lửa bạn phải biết cách bạn phải tập một cái phòng đẳng cấp nó mới có đủ đồ chơi để bạn chơi cái ghế này yếu một cái bằng tập nó bằng tưởng tượng rồi đang nằm gãy rắc cái rồi xong ghen nha và cái điều căn bản nhất á là mình không có ăn que phe phòng game đúng không thằng nào nó ngu á nó cho mình que phe thì mình bụp chứ mình không có đi xin đi xin nó nhọc lắm đúng không giống như tập gym ê cô đỡ cho tao cái thôi phiền người ta lắm em nó thật nhiều khi nó nói chung là mình nhờ người ta giúp thôi mình phiền người ta người ta đang tập người ta chửi đờ mà mày tập tập yếu mẹ ham cái gió nó, nó, nó giúp mình mà nó chửi mình nó hiểu không nó nói chung là hoàn cảnh tập gym á thì thôi hạn chế ăn que phe mấy bạn thà mình cầm tiền mình thuê bt mình sai sao cũng được hết á đó mình bực dọc lên mình xả đầu nó cũng được nữa còn nhờ người ta mà các bạn chặt khổ lắm nhiều khi đi ra ngoài nó kể mình lum la hết phiền lắm em nói ổng mà thằng Duy Nguyễn tập yếu chết mẹ luôn ổng có nhờ hai cu ly kế bên đẩy bà hết nửa ký tạ rồi trẻ trâu xét quá trẻ trâu chuyên gia đó vậy đó xong hàng này tập tập to như cái ớt này, nữa là chẹt đầu quên quên quên nói nhiều quá nó khát nước mấy em mình cần phải uống một cái thực phẩm bổ sung intra hoặc cao hàng bí mật quy nguyễn nha muốn biết liên hệ sale cũng là cái a à này mà ăn chửi nhiều lắm mấy bạn mấy thằng thánh bọc đầu vô nó chửi cái a à của duy nguyễn đúng rồi luôn á má thiệt cái cuộc đời duy nguyễn tập game mà chửi nhiều nhất là mấy thằng thánh bọc đầu chứ mấy thằng thánh bị lóc á hai thánh đó lóc facebook lên youtube nó chửi lóc youtube vô bigo nó chửi đi đâu cũng gặp nó mà nó chửi nó chửi nó nghèo hoài à dở mần thôi chứ di solo được 55 kg chuyện nhỏ 60 kg đỡ hai ngón cái đó nói thiệt nói về sức lực của mình má gì khỏe lắm bởi vậy bồ nào bồ nãy banh hàng hết bởi vậy thay bồ thay áo má hỏi duy ơi nguyễn ơi bồ duy ai vậy tao không biết ai giờ tự sinh yêu cầu chứ biết sao vậy à? đời mà ai đưa mình đẩy định mệnh khó tránh à, cái thế này quen không sumo deadlift nè đó nè hai chân nha hi để vô tạm để vô tạm rồi ngồi xuống wow, cà phê mạnh dữ chỉnh ghế hai tay khép nắp vô ngồi thở chuẩn bị một phút mạch niệm bắt đầu ơi ơi yếm khí hai lần đó Hey! Dạ! Không, tôi phải đánh dạ! Bạc Vĩnh Chi đã nói gì Sống đậm Nam Thiên Vũ Hoa Bắc Hải Ghê chưa Đó Nói tóm lại Phun răng hay nói chuyện Nhấp nhấp khó bàn lắm mấy bạn Xuống Nè, nè nhìn nha, một tay Một tay, ngã nó xuống dạ! Wow, cái bé Tay này, hai tay Tập dạy chủ phòng nào cũng thích đó